Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống mình Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu về mấy con heo con của mình bạn sau khi tách mẹ 6 <clears throat> con heo con à, Nó sinh ngày 12 các bạn, hôm nay là ngày mùng 9 à, à, Được gần một tháng rồi, mình tách mẹ à, tách mẹ nó ra khoảng à, 6 ngày rồi Mình tách được hôm mùng 3 nha các bạn nhé Rồi, đang chạy nhảy <clears throat> Chúng à, vẫn đang rất là khỏe mạnh các bạn À, ăn uống bình thường kinh nghiệm của mình à, khi mà tách à, heo con các bạn các bạn thời gian tách khoảng 22 ngày là tách mẹ nhé các bạn nhé còn mình tách thì tách luôn mình không cho chúng ở gần mẹ heo mẹ nữa và vừa bú vừa tập ăn nữa mà mình tách luôn đó các bạn nhìn thấy nó rất khỏe mạnh sau khi tách thì khoảng một ngày chúng sẽ um, chưa quen với đồ ăn nhưng mà ngày hôm sau chúng ăn rất là khỏe luôn Đấy, heo mẹ thì cũng nhanh lên giống đây là heo mẹ của chúng các bạn Đấy, sau khi tăng mẹ bây giờ chúng đang lên giống rồi đang bị Sáu ngày thì con heo mẹ này nó đã lên giống rồi và heo con nó cũng đã tập ăn à, rất là tốt rồi à, chăm sóc heo con thì khoảng uh, sơ sinh khoảng uh, à, 2 ngày tuổi thì các bạn tiêm sắt khoảng 3 ngày sau thì các bạn uh, nhắc lại mũi tiêm sắt cho nó chúng <clears throat> và những cái loại vaccine để phòng bệnh cho heo con như là Ecolin cầu trùng thì sau 10 ngày thì các bạn tiêm vaccine Ecolin chúng chống được các bệnh như là đi ngoài sưng phù đầu Đấy, mình có cái màng uống kia các bạn chúng tự động uống đây là cái màng ăn bây giờ mình sẽ cho chúng ăn chúng ăn rất là tốt rồi các bạn ăn rất là khỏe Đấy, nhìn chúng ăn rất là thích thức ăn cho heo con này các bạn mình mua cái loại cán này Đấy. 5 năm không ép thức ăn heo sữa đây <coughs> thức ăn cho heo con nha các bạn nhé tập ăn đây 5 ngày tuổi 12 kg heo tập ăn mình vào thì chúng chưa quen chúng chưa uhm. Ừ. Thank chúng khá đơn tự động chúng uống trèo lên cái ba cái viên gạch kia với uống trước mình à, thiết kế thì không phải là dành cho lưỡi heo con cho nên là nó hơi cao mình phải kê ba viên gạch lên để cho chúng à, với được nước để chúng uống Yeah.